Chào em Chào anh Johnny Rất là vui à, khi à, gặp em tại cái khu Thủ Thiêm này dạ. à, 5 năm rồi anh mới quay lại đây á Ồ vậy hả? Bây giờ nó thay đổi quá nhiều em ạ à. à, Anh cảm thấy à, trong 5 năm qua thì ở đây khu Thủ Thiêm này thay đổi như thế nào về anh Johnny? rồi mình thấy nó thay đổi rất là nhiều Những cơ sở hạ tầng và điều đặc biệt là những cái căn hộ ở đây mọc lên rất là nhiều đó Quyên Lê Đúng rồi, anh Johnny biết sao không? À, cách đây 5 năm thì sẽ không có những cái dự án ở như là Metropole nè Metropole là cũng mới bàn giao thôi Còn bên này là có dự án The River Thủ Thiêm ấy ừ. The River Thủ Thiêm là hiện tại là khách hàng cũng đang nhận bàn giao anh Johnny Và anh Johnny biết không? Và hiện tại á, là chuộng mì này là bên à, chủ đầu tư của Hàn Quốc sẽ triển yeah. khai một cái dự án rất là hot và hiện tại thì dự án này là có thể nói là đang hot nhất thị trường khu Thủ Thiêm luôn Đố anh đó là dự án gì? chắc là dự án mà em đang nói là gì đúng rồi trước mặt anh Zorin nha đây là dự án là GS River Thủ Thiêm của chủ đầu tư Hàn Quốc và à, tổng diện tích của nó là 3,3 hecta và anh Johnny biết sao hiện tại là đang các sàn là đang nhận booking luôn nhận, yeah. Dạ. đang nhận đang nhận đang nhận booking. Ủa nhưng mà những cái loại hình ở đây là như thế nào anh thì anh cứ nghĩ là anh sẽ quan tâm anh mua một cái nhà phố thôi bởi vì cái tầm tiền anh nó không có hạn chế lắm nên Đấy không có thể mua shop house tại thủ thiêm này được trời ơi nghe anh nói mà đầu tư nhà phố là biết là cái tầm đầu tư của anh cỡ nào rồi ha anh có mua ở bên à, khu nam rồi đây em cũng có dự án này luôn anh nên hôm nay anh mới tới đây nè à, hình như là bên khu nam là có cái cs của bên nhà bè đúng không chính xác đây em ừ, em nghe nói là những cái nhà đầu tư mà đầu tư ở bên khu GS của nhà bè là tỷ suất lợi nhuận rất là cao nhưng mà cho anh hỏi sơ qua anh đang ngần ngại về cái mức giá đó thì cái mức giá ở khu vực này á và cái đợt bán này của ờ, GS này nó có cao không em à, anh biết sao không cái khu Thủ Thiêm thì mình không thể so sánh với khu Nam Sài Gòn được bởi vì vì nó là à cái phố đông thượng hải anh mới đi về xong trời ơi Ủa, nó đẹp quá em anh có biết giá mức giá bên đó sao không anh cao lắm chắc tầm anh? khoảng là 10 ngàn trở lên em đó nếu vậy thì bây giờ em sẽ nói một cái mức giá mà anh cảm thấy là rất là ok để đầu tư cái khu vực này dạ. vì là anh biết không hiện tại những cái khu vực mà những cái căn hộ mà uh, ngay khu phim này á là đang sang nhường đến 8 ngàn đô một mét vuông rồi dạ yeah. đó và 8 ngàn. đúng rồi 8 ngàn đô từ 7 ngàn đến 8 ngàn đô một mét vuông rồi và hiện tại là bên cái chỗ cái dự án mà Jet River Thủ Thiêm của chủ đầu tư Hàn Quốc chỉ rumo từ 7 ngàn đô một mét vuông thôi mà trong giai đoạn đầu tiên nha à, Đó. mình được biết là mình đã là một cái gọi là khách hàng của bên GS đấy thì mình ừ. thấy về cái hình thức thanh toán rất là mềm ờ, cái giá này mình mua có thể là thanh toán cho hai ba năm á em anh có biết sao không cái phương thức thanh toán ở đây rất ok chỉ cần thanh toán 50 phần trăm thôi là anh có thể nhận nhà được rồi và khi đó anh có thể cho thuê rồi Dạ. Nhưng mà anh đang băn khoăn nha Những cái sản phẩm anh mua của GS là cũng lần đầu thôi và nó chưa bàn giao Thì không biết cái dự án này á Sau khi bàn giao là những cái cái tiện ích đó như thế nào em Nó có happy mà giống như là những cái dự án khác mà ờ, trong cùng khu vực hay không à, anh biết sao không bên cái chủ chủ đầu tư Hàn Quốc thì anh yên tâm về cái phần bàn giao bởi vì khi mà à, tập đoàn này mà đã triển khai một cái dự án nào đó bởi vì trước đó có triển quay một cái dự án bên chỗ thủ ờ, bên chỗ Thảo Điền rồi yeah. Dạ. và anh anh anh hãy tìm hiểu bởi vì là bây giờ là những cái khách hàng mà đã sở hữu bên cái chỗ Thảo Điền đã rất là an tâm và rất là hài lòng về cái khu vườn ngang đó và đa số là những cái ờ, dự án này á thì chủ đầu tư sẽ bàn giao là các thiết bị cao cấp về uh, các thương hiệu lớn nói chung là em sẽ gửi cho anh một cái số uh, những cái, cái, cái, cái gọi là những cái thiết bị bàn giao thì anh sẽ yên tâm hơn đúng rồi cảm ơn em nha hiện tại là anh đi ráp qua đây anh không biết đường thì à, em có thể tư vấn về cái kết nối hạ tầng của cái dự án này được hay không em rồi đi qua đâu qua cái cầu quán đi đâu vậy anh thấy nó là lạ quá à, à anh biết sao không bên cái à, vị trí của dự án này đây nè cái dự án cái cầu này nè em nè à anh à, anh Johnny anh có biết là cái cái cái cầu này này cái cầu này là thủ thiêm một ừ. là có thể kết nối từ thuần nhất từ trung tâm quận nhất đó là yeah. đường Nguyễn Hữu Cảnh qua à. bên cái chỗ quận 2 này à. cái khu thủ thiêm này à. ngoài ra thì mình ngoài ra là mình có thể là đi bên cái chỗ hầm thủ thiêm qua từ quận ờ, quận quận nhất qua luôn à dạ. vậy hả đây là cái khu vực gọi là trung tâm trung tâm của cái loại thủ thiêm luôn nên cái vị trí này nó sẽ là à, gọi là mình đầu tư bất động sản là vị trí là đỉnh wow, mà vị trí là nhất nếu mà cái vị trí mà kết nối giao thông và nó là trung tâm của loại thủ thiêm thì em đảm bảo là anh đầu tư là chỉ có lời thôi anh thích lắm bởi vì là thủ thiêm là một cái nơi gọi là đáng sống gọi là bán đảo em anh bán thích về cái không khí ở đây và một cái điều đặc biệt ở đây là cái mật độ cây xanh đó, là nó nhiều nữa nó sát bờ sông đó anh dạ. ở đây em là hiện tại là anh biết là biết đến cái khu Sala đó em thì à, ở đây qua Sala nó gần không em trời ơi Sala Đài Thông Minh đúng không anh đúng rồi trời ơi anh chỉ qua một cái cái cái, cái đại đồ ba chí thọ thôi là à. đã tới cái khu sala thủ thiêm rồi gần thế vậy là đây qua đó khoảng mấy phút vậy anh đi chưa tới 5 phút đã tới nơi rồi gần vậy thôi à 200 mét Wow, một dạ. cái vị trí anh nghĩ là anh tắt ở đây Nhưng mà về, về cân nhắc lại cái mức giá tí xíu Nghe đâu là rumor như vậy nhưng mà không biết là cái mức giá có thật vậy hay không À, anh Yunil biết sao không? Hiện tại là bên chủ đầu tư đang rumor vậy thôi Có thể là thấp hơn một chút, có thể là cao hơn một chút là tùy vào cái vị trí của cái căn hộ của anh nha ví dụ như cái căn hộ của anh có vị trí định đi thì chắc chắn là giá nó sẽ nhích lên một chút rồi à <laughs> dạ, rồi đợt rồi. này là khoảng bao nhiêu căn hộ à, được tung ra vậy em anh ơi bây giờ hiện tại là chủ đầu tư đang thu mơ tầm trong khoảng 100 căn hộ mở bán trong giai đoạn đầu tiên thôi yeah. Dạ. và thực sự có nhiều khách hàng là sẽ booking trong khoảng 3 đến 4 booking là sao để người ta tăng cái khả năng lấy đó nếu mà thực sự anh Johnny mà thì chỉ mua ấy thì em nghĩ là anh nên booking ít nhất là hai cái booking dạ được về Đúng dạ. booking rồi. thì booking thì cũng dễ rồi em anh thấy bởi vì chủ đầu tư GS thường là booking là cái số tiền booking nó không không gọi là nhiều lắm dạ chỉ hai trăm triệu thôi em. dạ và cái số số tiền booking này là có thể hoàn chủ đầu tư hoàn trả lại cho mình khi mà mình không có lấy được một cái căn có vị trí ưng ý chẳng hạn đó thì anh yên tâm nha chủ đầu tư Hàn Quốc thì uy tín nó đặt tới hàng đầu cảm ơn quyên lê đã tư vấn rất nhiều chắc là đây là một cái dự án và tâm điểm chắc là anh sẽ suy nghĩ trong thời gian tới và anh dạ. có thể quyết định nhanh đấy và anh nhớ chắc ờ, zalo uh, của em nhé em sẽ gửi tất tần tật các thông tin và file dự án để anh nắm rõ hơn gửi liền nha có video uh, tiến độ gửi cho anh ngay luôn chắc chắn rồi anh rồi, em rồi. sẽ gửi cho anh johnny nhé ok ừ. cảm ơn quyên lê nhá rồi cảm ơn